Hello hello, xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến một video rất đặc biệt, đó là video mà chúng ta hãy dừng đổ lỗi cho số phận, cho hoàn cảnh, cho dịch bệnh do rất nhiều yếu tố khác để chúng ta đầu tư theo xu hướng. Bởi vì chúng ta biết là xu hướng là bạn, xu hướng là một yếu tố quan trọng nhất để giúp chúng ta có thể chiến thắng thị trường. Nếu chúng ta làm ngược xu hướng thì điều gì sẽ diễn ra? nên đó rất nhiều các bạn khi mà chúng ta đầu tư chúng ta thấy là cổ phiếu đang đang quá trình dốc xuống đang quá trình giảm rất là mạnh thì chúng ta lại tiếp tục mua bán theo là trung bình giá xuống nên chúng ta ở đây chúng ta thấy là điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta đã lỗ 5% lỗ 10% lỗ 20% và lỗ 50% và khi mà chúng ta lỗ đến 5 60% thì khả năng hòa vốn của chúng ta là không bao giờ có thể đạt được là không bao giờ chúng ta có thể lấy lại được toàn bộ vốn nên chúng ta hãy dừng đổ lỗi cho ai đó mách nước chúng ta mua cổ phiếu hãy dừng đổ lỗi cho covid dừng đổ lỗi cho những cái yếu tố mà bất lợi đến chúng ta và hãy thay đổi đó là chúng ta học cách đầu tư theo hướng bởi vì xu hướng mà bạn xu hướng có thể giúp chúng ta thành công xu hướng chúng ta giúp có là chúng ta có thể chiến thắng thị trường và xu hướng nó giúp chúng ta tìm kiếm được siêu cổ phiếu xu hướng nó giúp cho chúng ta tìm được những cổ phiếu tốt nhất và xu hướng giúp chúng ta tìm kiếm những ngành tuyệt vời nhất và xu hướng mà chúng ta biết là những cổ phiếu nào đang được thị trường quan tâm có thể là những cổ phiếu blue chip có thể là những cổ phiếu penny đặc biệt là có thể có lúc những cái cổ phiếu và trung bình vừa đúng không thì tất cả cái điều đó chính là xu hướng nếu chúng ta vẫn cứ tiếp tục đổ lỗi cho một ai đó mách nước để chúng ta mua cổ phiếu và sau khi cổ phiếu lao đầu chúc xuống và chúng ta bị thua rất nặng và chúng ta không biết làm vì sao nó tạo ra cái sự mất mát của chúng ta thì đó là lỗi của chúng ta chứ không phải là lỗi của ai cả bởi vì kiến thức bởi vì chúng ta không hiểu rõ được cái sự vận động của thị trường và hôm nay Dũng sẽ hướng dẫn các bạn là vì sao chúng ta lại đầu tư theo xuống ở trước hết chúng ta sẽ nhìn một cái cổ phiếu đó là cổ phiếu PHR. đây là cổ phiếu mà chúng ta đã nhìn trong một thời gian vừa qua nó cũng tuần theo xu hướng nhất định ở năm 2019 thì các bạn biết là một cái cổ phiếu nó đi từ khoảng 20 ạ chúng ta đang tính là 20 25 và sau đó nó tăng tốc lên 60 một cổ phiếu mà đi từ 20 đúng không đi từ 20 lên 60 chúng ta thấy là cổ phiếu tăng đến 300 phần trăm đúng không đi lên rất là mạnh đúng không tăng tốc rất là mạnh đúng không từ 20 lên đến bây giờ lên đến 60 và sau đó thì cổ phiếu này tiếp tục đi lên nữa đến với 71 và điều gì sẽ xảy ra khi mà xu hướng có thể các bạn thấy nó đi đi trong một cái xu hướng giảm rất mạnh thế câu hỏi đặt ra là nếu trong trường hợp bạn mua theo xu hướng thì phần lớn quá trình bạn mua đều có lãi hết ạ tất cả các bạn mua ở những cái điểm này mua ở những cái thời điểm này mua ở những thời điểm này thì cần phần lớn là các bạn đều có lãi hết trong một khoảng không thời gian rất là dài đó là từ 3 đến 6 tháng 3 đến 6 tháng bạn thấy là bạn luôn luôn có lợi nhuận dù là bạn mua bất ở kỳ ở thời điểm nào và sau khi mà thị trường nó bước vào một chu kỳ giảm hãy cổ phiếu bước vào chu kỳ giảm thì điều gì sẽ diễn ra với chúng ta chúng ta mua phần lớn là cổ phiếu giá rất rẻ đúng không rất rẻ và chúng ta lại tiếp tục mua theo kiểu như là nó đang cắm đầu vào dốc như này mà chúng ta tiếp tục mua vào tiếp tục mua vào thì rõ ràng là tài khoản NAV chúng ta nó tiếp tục lao xuống tiếp tục giảm xuống tiếp tục mất đi rất nhiều cái uh, thứ nhất là chúng ta thấy là chi phí cơ hội chúng ta mua những cổ phiếu khác thứ hai là nếu mà chúng ta bị lỗ gì ạ lỗ càng nhiều thì khả năng lấy lại vốn của chúng ta sẽ gần như không bao giờ sẽ có được nên chúng ta biết rằng là việc mà chúng ta cứ tiếp tục đổ lỗi chúng ta tiếp tục phản nàn chúng ta vẫn tiếp tục nghe theo một ai đó mà chúng ta không hiểu rõ bản chất của nó thì hãy dừng nó đi ạ kể cả trong cái vớt này nếu các bạn không thấy hiểu rõ thì các bạn cũng dừng đi bởi vì các bạn cần phải lựa chọn cho mình một cái phương pháp phù hợp với tính cách của quý vị các bạn nếu các bạn đang có 100 tỷ 200 tỷ 1.000 tỷ thì cái việc mà chiến lược các bạn đầu tư có thể là thâu tóm có thể là uh, mua cổ phiếu để uh, ăn cổ tức hoặc là chúng ta có thể là quản trị doanh nghiệp nào đó nhưng nếu chúng ta có một số lượng tiền mà không quá lớn một vài tỷ một vài chục tỷ thậm chí là trăm tỷ thì chúng ta có thể sử dụng chiến lược đầu tư theo xu hướng bởi xu hướng chính là bạn xu hướng có thể giúp chúng ta kiếm được lợi nhuận nhanh nhất xu hướng chúng ta giảm được cái thiểu rủi ro một cách tốt nhất thế thì nếu cổ phiếu chúng ta lại bước vào một chu kỳ thì tăng thì bạn thấy là bạn mua ở những chu kỳ tăng như này thì điều gì sẽ diễn ra chúng ta lại tiếp tục có những lợi nhuận tiếp tục có những uh, thành công rực rỡ và trong trường hợp nếu thị trường đang trong quá trình chốc đầu xuống như này thì bạn có mua không ạ à? với cái việc mà đầu tư sẽ xu hướng thì trong đoạn này các bạn phải dừng ạ dừng lại bởi vì chúng ta đang bị vi phạm một nguyên tắc đó là cổ phiếu đang lao dốc xuống nên việc mà chúng ta khi mà cổ phiếu đang giảm so với những cái gì mà chúng ta có thì chúng ta hãy tạm dừng lại và đến khi nào cổ phiếu có thể quay trở lại chúng ta lại mua lại tiếp một cổ phiếu rõ ràng để chúng ta có thể nhìn thấy rõ trong loại này đó là cổ phiếu thế giới số khi một cổ phiếu này đã tăng ở một cái nhịp tăng trước đó chúng ta thấy rằng là sau khi một cái quá trình điều chỉnh rất là mạnh thì cổ phiếu bắt đầu bước vào một chu kỳ tăng và chúng ta đã có những cái điểm mua chúng ta gọi là trong cái phương pháp mà Dũng chia sẻ thì đây những cái điểm mua rất là quan trọng và chúng ta mua ở đây và trong trường hợp khi mà cổ phiếu đã đạt những cái đỉnh ngắn hạn thì việc mà chúng ta mua ở trong vùng này rất là rủi ro đúng không ạ rất rủi ro bởi vì có rất nhiều cổ phiếu đã giảm tiếp tục đúng không giảm tiếp tục như này và chúng ta mua chúng ta nghĩ rằng là chúng ta sẽ kiếm được một món hời rất là lớn nhưng tuy nhiên đấy là không phải là cách chúng ta mua chúng ta chỉ mua khi mà cổ phiếu quay trở lại tích lũy và bước vào một chu kỳ mới và đây là cách thức mà rất nhiều nhà đầu tư thành công rất nhiều đầu tư mà chúng ta gọi là vĩ đại nhất đã kiếm được lợi nhuận hàng trăm phần trăm vài trăm phần trăm trong chiến lược đầu tư của mình nên việc mà chúng ta tiếp tục cứ đi đi đổ lỗi cho một ai đó hay đổ lỗi cho một cái phương pháp nào đó mà chúng ta không nghiên cứu không tìm hiểu thì dẫn đến là chúng ta có thể gặp rất nhiều cái chắc trở trong cái quá trình chúng ta đầu tư nên việc mà chúng ta thấy là có rất nhiều cổ phiếu vừa qua cũng bước vào một chu kỳ tăng rất mạnh sau đó thì cổ phiếu giảm quan trọng là bạn chỉ mua khi mà cổ phiếu bước vào một trend tăng nếu cổ phiếu đang tiếp tục giảm bạn có đầu tư không có lẽ một số ai đang nói là cổ phiếu này đang rẻ lắm bạn mua vào tuy nhiên thì có rất nhiều trường hợp cổ phiếu sẽ tiếp tục lao dốc đến giá 19 thậm chí dưới 19 này thì liệu lúc đó chúng ta sẽ mất 20 phần trăm mất 30 phần trăm thì bản thân chúng ta NAV bản thân tài khoản chúng ta đã giảm đi khá nhiều để lấy lại số vốn đó thì gần như không thể nên việc mà các bạn biết rằng là trong đầu tư thì chúng ta chỉ có đầu tư theo xu hướng và khi mà đầu tư theo hướng chúng ta có thể quay trở lại những cái cổ phiếu Vinamilk Vinamilk là một cái cổ phiếu rất là mạnh trong những chu kỳ trước đây chúng ta thấy là khi mà Vinamilk bước vào một chu kỳ tăng đây chúng ta nhìn lại chu kỳ tăng xu hướng tăng thì gần như các bạn mua vào ở bất cứ giai đoạn nào chúng ta cũng đều có những cái lợi nhuận rất là cao nhưng khi mà cổ phiếu đã bước vào một chu kỳ giảm thì chúng ta thấy là cái khả năng bị thua lỗ của chúng ta rất là lớn đúng không ạ và chúng ta biết rằng là mỗi một chu kỳ giảm thì gần như là cổ phiếu nó đã giao dốc và nó giảm rất là mạnh chúng ta thấy không một chu kỳ tăng có thể nó kéo dài hàng vài năm có thể là một hai năm thậm chí là khi mà nó đạt đỉnh thì một chu kỳ giảm nó có thể kéo dài rất là xa như thế này đây chúng ta thời gian một chu kỳ giảm Đấy, nó kéo dài từ giữa năm 2013 đến gần như là đầu năm 2015 tức là chúng ta có mất một năm rưỡi để chúng ta mất rất nhiều chi phí cơ hội nhưng khi mà cổ phiếu bước vào một chu kỳ tăng thì thường thì chúng ta mua ở bất cứ thời điểm nào cổ phiếu cũng đã giúp chúng ta có lợi nhuận và chúng ta thấy là để đảm bảo cái lợi nhuận trong một chu kỳ tăng thì thực sự là rất đơn giản và khi mà nó đã bắt đầu bước vào một chu kỳ tăng thì gần như không có một cái gì để cản trở khi mà cổ phiếu bước vào chu kỳ tăng nên bạn biết rằng là để thành công chúng ta chỉ có đầu tư theo xu hướng bởi vì khi mà xu hướng đã kết thúc đặc biệt là xu hướng dài hạn đã kết thúc đẹp để xu hướng dài hạn kết thúc thì điều gì sẽ xảy ra điều gì sẽ xảy ra với tài khoản chúng ta điều gì sẽ xảy ra với NAV chúng ta điều gì sẽ xảy ra với những gì mà chúng ta kiếm được trong rất nhiều năm qua và chúng ta cứ thấy là cổ phiếu đang có giá rẻ chúng ta tiếp tục mua vào thì chúng ta đã biết rằng là cái khả năng thành công của mỗi chúng ta nếu chúng ta làm ngược xu hướng chúng ta đã nhìn thấy Vinamilk từ giá 140 và sau đấy nó giá đến 70 và chúng ta để cổ phiếu có thể lên 140 thì bao giờ có thể đạt được mức lợi nhuận hay là hòa vốn khi mà cổ phiếu 140 nên rõ ràng là khi mà chúng ta mua ở những cái quá trình đang lao dốc xuống thì chúng ta biết rằng là thực sự để chúng ta hòa vốn là cực kỳ là khó khăn rồi nên vấn đề ở đây chiến lược ở đây là chúng ta đầu tư sẽ vướng và những chiến lược này Dũng sẽ nói kỹ hơn cho những video tới nhưng cái video này Dũng muốn nói các bạn là tất cả những cổ phiếu thành công như hòa phát đây chúng ta là những hòa phát đó là những cổ phiếu đang theo xu hướng những cổ phiếu fpt đó là những cổ phiếu đang theo xu hướng những cổ phiếu tcm đó là những cổ phiếu đang theo xu hướng và còn rất nhiều cổ phiếu khác đang đầu tư theo xu hướng nếu bạn lựa chọn những cổ phiếu đầu tư theo hướng thì chúng ta sẽ có một cái mức an toàn nhất định trong việc đầu tư của mình và các bạn biết là có rất nhiều các đầu cổ phiếu cũng đang hình thành xu hướng như là Techcombank tuy nhiên thì chúng ta cần phải đảm bảo một cái xu hướng trung hạn dài hạn và ngắn hạn thay vì chúng ta thấy cổ phiếu đang bước vào một chu kỳ ngắn hạn và chúng ta đầu tư trung hạn thì điều đó nó có thể ảnh hưởng đến cái việc mà lợi nhuận cũng như rủi ro ngắn hạn của mỗi chúng ta nên việc chúng ta có thể đầu tư xuống ngắn hạn hay đầu tư dài hạn trung hạn thì chúng ta cần hiểu rõ được là bản chất của quá trình tích lũy như thế nào lượng đủ thì chất đổi à, khi mà lượng đủ tức là cái tích lũy đủ thì ờ, chúng ta thấy là cái khả năng cổ phiếu sẽ có thể tạo ra mức thành công rất là vượt trội còn nếu mà tích lũy nó chưa đủ thì điều gì sẽ diễn ra có thể cổ phiếu lên khoảng 10 5 phần trăm hoặc 2 phần trăm sau đó lại tiếp tục chốc đầu xuống xuống và dẫn đến là có rất nhiều trường hợp mà chúng ta mua xong cổ phiếu giảm rất là mạnh chẳng hạn những cái cổ phiếu đơn giản như là khi mà nó uh, tăng trong nhịp này thì sau đó nó giảm xuống rất sâu và chúng ta lại mất hết lợi nhuận và tiếp tục tăng nhưng khi mà cổ phiếu này mới bước vào xu hướng thì điều gì sẽ diễn ra chúng ta cũng đã có rất nhiều lần khi mà cổ phiếu tăng khoảng 2% sau đó lại giảm rất mạnh và thậm chí là giảm rất sâu như thế này thì nếu chúng ta đầu tư dài hạn với cổ phiếu như thế này thì điều gì sẽ diễn ra với tài khoản chúng ta từ giá 10 và thời điểm thấp nhất nó xuống là 5 và để 5 lên 10 chúng ta phải lãi 100% với chút hòa vốn nên ở đây Dũng muốn nói với quý vị các bạn là chúng ta hãy thay đổi chiến lược đầu tư của mình và đầu tư theo xuống là một cách tốt nhất để giúp các nhà đầu tư cá nhân